Nhận định soi kèo biến động tỷ lệ kèo trận Malaysia gặp Singapore diễn ra vào 19 h 30 ngày hôm nay, ngày 3 tháng 1. Trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang có lợi thế lớn trong việc giành vé vào bán kết ở bảng B khi chỉ gặp một Myanmar đã hết hy vọng đi tiếp ở sân nhà. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là hai đội Malaysia và Singapore sẽ phải bước vào một cuộc chiến một mất một còn để giành lấy tấm vé đi tiếp còn lại. Vào lúc này, Malaysia rõ ràng đang nắm cơ hội đi tiếp cao hơn khi họ không chỉ được đánh giá nhỉnh hơn về lực lượng so với Singapore, mà ở trận này Bay Hổ còn được chơi ở sân nhà. Chưa kể là lại được nghỉ ngơi đến 6 ngày so với 3 ngày của đối thủ. Và để kế hoạch diễn ra một cách thuận lợi, Malaysia đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu mang tính quyết định đối với tấm vé vào bán kết với Singapore. Trước màn so tài này, huấn luyện viên Kim Pangon thậm chí đã dự khán trận đấu giữa Singapore và Việt Nam để nghiên cứu đối thủ nhằm tìm ra đấu pháp hiệu quả nhất. Vì vậy, nếu thi đấu đúng phong độ, thầy trò huấn luyện viên Kim Pangon hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu 3 điểm ở trận gặp Singapore để qua đó chính thức giành vé đi tiếp. Về phần đội khách, sau khi đã buộc tuyển Việt Nam phải chia điểm ở trong trận cầu không bàn thắng trên sân Jalan Besar, họ rõ ràng đang có những sự tự tin nhất định trước chuyến làm khách ở Bukit Jalil sắp tới. Việc đang có nhiều hơn đối thủ chính một điểm, nhiệm vụ của đội khách trong trận này rõ ràng là chỉ cần không thua trước Malaysia là họ sẽ có thể đi tiếp. Dù vậy thì mọi thứ sẽ không hề dễ dàng với đội bóng xứ đảo quốc sư tử khi gặp nhiều bất lợi trước trận. Chưa kể đến việc là tiền đạo Ihan Fandi vừa gặp chấn thương ở trận gặp Việt Nam vừa qua cũng đẩy đoàn quân của huấn luyện viên Takayuki Nishikaya vào thế khó. Khi mà trước đó họ cũng đã mất hai cầu thủ tấn công khác là Ihsan Fandi và Adam Swandi vì lý do tương tự. Với những tổn thất ở hàng công, rõ ràng là nhiệm vụ của hàng thủ Singapore sẽ càng thêm nặng nề và họ chắc chắn sẽ cần tới bản lĩnh, kinh nghiệm để vượt qua áp lực nhằm phát huy tối đa hiệu quả trong cách chơi bóng. Cho dù bị đánh giá thấp hơn Malaysia, nhưng có một thực tế là thành tích thi đấu của Singapore lại đang có phần nổi trội hơn đội chủ nhà ở màn so tài sắp tới. Trong vòng 10 năm qua thì Singapore chỉ để thua duy nhất có một trận, còn lại là có 3 chiến thắng và một trận hòa trước những người hàng xóm láng giềng. Họ hiện cũng đang duy trì thành tích chơi bóng khá ấn tượng khi đã duy trì được mạch 3 trận bất bại ở AFF Cup 2022. Còn trong 5 trận gần nhất, đội bóng này cũng chưa thua. Có 3 trận thắng, 2 trận hòa, ghi được 9 bàn và để thủng lưới 4 bàn. Với phong độ kể trên thì Singapore hoàn toàn có thể tự tin bước vào trận cầu sinh tử với Malaysia. Về phong độ gần đây của hai đội, kể từ sau trận đại bại trước tuyển Việt Nam ở giải giao hữu Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 9 2022, Singapore đã trải qua chuỗi đấu thành công khi có 3 trận thắng và 2 trận hòa. Trong đó thì Singapore đã chơi khá ấn tượng tại AFF Cup năm nay. Ở bên kia chiến tuyến, Malaysia không có phong độ ấn tượng bằng. Đoàn quân của ông Kim Gon chỉ có thể bắt nạt được những đối thủ dưới cơ như là Campuchia, Lào hay là Myanmar. Nhưng trước tuyển Việt Nam đã phải chào thua với tỷ số đậm đà. Hẳn nhiên là kết quả đó chỉ có ý nghĩa tham khảo bởi vì bóng đá không có một tính bắt cầu để cho rằng Singapore mạnh hơn Malaysia nếu nhìn vào kết quả trước cùng một đối thủ là tuyển Việt Nam. Dù vậy thì lịch sử đối đầu ở năm trận gần nhất đang tạm nghiêng về Singapore với 3 thắng, một hòa và một thua. Nhưng đó là những con số thống kê khi mà Malaysia được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên khác, không phải là ông Kim Văn Gon. Những thông tin về lực lượng của hai đội Có đến 3 trụ cột bị chấn thương không thể tham dự được AFF Cup 2022 Trong đó có chân sút chủ lực Iran Fandi Nhưng vận đen dường như vẫn chưa buông tha với Singapore Tiền đạo Ikan Fandi đã bị chấn thương cũng buộc phải rời sân ở ngay hiệp 1 trong trận hòa với tuyển Việt Nam và khả năng tham dự trận đấu với Malaysia là gần như không thể. Malaysia cũng đối diện với khó khăn về nhân sự khi mà tiền vệ Azam Ami bị thẻ đỏ ở trận thua 0-3 trước tuyển Việt Nam nên chắc chắn sẽ bị trò giò. Trước đó thì Ahmad Kuzemi cũng bị chấn thương từ trận đấu với Myanmar và theo truyền thông Malaysia, hậu vệ này cũng không thể ra sân được ở trận cầu sinh tử với Singapore. Về đội hình dự kiến của hai đội, Tuyển Malaysia, các cầu thủ dự kiến Hami, Dominic Tan, Ruben Tiran, Sarun Nazem, Faisal Halim, Brendan Gan, Stovikin, Darem Lok, Lee Thúc, Mukhairi Amak, Sabafi Raisit. Tuyển Singapore, các cầu thủ dự kiến Hassan Sunni, Haris Haran, Saki Hamza, Anumathan, Sasarian, Sadan Suleiman, Rihan Stewa, Ifan Fandi, Van Huizen, Song Ujong và Faris Ramli. Biến động tỷ lệ kèo trận Malaysia gặp Singapore Kèo châu Á trận Malaysia và Singapore lần đầu được niêm yết trên sàn giao dịch châu Á là vào lúc 11 giờ ngày 1 tháng 1. Thời điểm đó, nhà cái đánh giá cơ hội thắng kèo của Malaysia là cao hơn qua mức kèo chấp là một trái theo handicap. Đặt kèo hổ mã lai bỏ 0,98 và đặt cửa của những chú sư tử ăn 0,80. Sau vài ngày lên kèo và trải qua nhiều phiên giao dịch, nhưng tỷ lệ kèo vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào khi vẫn đứng đỉnh là Malaysia chấp một hòa. Thậm chí là tỷ giá hưởng mức lợi nhuận của hai đội cũng gần như không có sự thay đổi nào khi theo hổ Mã Lai bỏ 0,97 và theo kèo Singapore ăn 0,79. Điều này cho thấy được là người chơi châu Á vẫn đang đặt cửa khá đều cho hai đội hoặc là chờ một tín hiệu từ nhà cái để đưa ra những quyết định của mình. Được đánh giá là mạnh thứ hai bảng B sau Việt Nam, nhưng Malaysia đang đứng trước nguy cơ dừng chân ở vòng bảng giống như là kỳ AFF Cup 2021 vừa qua. Hiện tại thì hổ Mã Lai đang kém rồng vàng vào Singapore một điểm và họ buộc phải đánh bại Singapore ở trong lượt trận hạ màn mới giành được vé đi tiếp. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi Singapore đã từng khiến các chân sút bên phía Việt Nam phải câm nín. Những chú sư tử sẽ tiếp tục chơi tử thủ trước Malaysia để tìm kiếm một trận hòa, qua đó ghi thêm mình vào vòng bán kết. Cần biết rằng Singapore thắng 4, hòa 4 và mới chỉ thua 2 trong tổng số 10 lần gặp nhau gần đây. Với những con số thống kê như vậy thì rõ ràng là nằm kèo dưới với tỷ lệ được chấp một hòa sẽ là sự lựa chọn an toàn cho người chơi châu Á. Nên lựa chọn Singapore. Biến động tỷ lệ kèo tài xỉu Lần đầu tiên trận đấu này được niêm yết là vào lúc 11 giờ ngày 1 tháng 1. Thời điểm đó nhà cái để kèo tài xỉu ở mức là 2, 1 trên 2. Theo tài ăn 0,80, chọn xỉu thì ăn đủ. Sau 3 ngày lên kèo và trải qua nhiều phiên giao dịch, nhưng tỷ lệ kèo tài xỉu vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào khi vẫn đứng đỉnh là 2, 1 trên 2 trái. Biến động chỉ đến từ tỷ giá ăn tiền giữa hai đầu khi theo kèo tài ăn tăng giá lên thành 0,90 và theo kèo xỉu giảm xuống còn ăn 0,92. Điều này cho thấy là người chơi châu Á không tin tưởng vào một trận đấu mãn nhãn giữa hai đội bóng ngày hôm nay. Hàng thủ của Malaysia đang thể hiện được đẳng cấp của một trong những đội bóng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, ngoài hai trận thủng lưới trước Việt Nam và Thái Lan thì Hổ Mã Lai đã giữ sạch lưới 5 trận còn lại ở trên mọi đấu trường. Trong khi đó thì hàng phòng ngự của Singapore đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi cầm chân Việt Nam ở trận được cầu không bàn thắng và đó cũng là trận thứ hai thủ thành của đội bóng giữ trang lưới. Với việc chỉ cần hòa cho nên Singapore sẽ tiếp tục chơi tử thủ ở trận đấu ngày hôm nay. Do đó, trận đấu ngày hôm nay dự đoán là sẽ khó có nhiều bàn thắng được ghi. Nên lựa chọn xỉu, tỷ lệ là 2, 1 trên 2. Nhận định và dự đoán kèo hiệp 1 Trong màn tiếp đón Singapore, Malaysia được xếp ở cửa trên chấp với tỷ lệ là 0, 1 trên 4 ở kèo hiệp 1. Trước trận đấu này, Singapore cho dù hơn một điểm nhưng cũng gặp những bất lợi nhất định. Không chỉ phải chơi ở sân khách Đội bóng xứ đảo quốc sư tử còn mất tiền đạo chủ lực Ihan Fandi vì chấn thương nặng ở trận hòa Việt Nam. Trong khi đó thì Malaysia cũng không có sự phục vụ của tiền vệ Azam Ami do bị thẻ đỏ. Ngoài ra, khả năng ra sân của trụ cột Ahmad Khuzaimi cũng bỏ ngỏ vì chấn thương. Nhìn chung thì Malaysia có phần nhỉnh hơn về lực lượng. Các cầu thủ có thể lực tốt nhất cùng với lợi thế được chơi ở sân trào lửa Bukit Jalil. Nếu không đánh bại được Singapore thì thầy chó huấn luyện viên Kim Van Gon cũng chỉ nên tự trách mình. Nên lựa chọn Malaysia. Nhận định và dự đoán kèo tài xỉu hiệp 1 Tỷ lệ tài xỉu được niêm yết ở mốc là một hòa trong kèo hiệp 1. Hai đội sẽ chơi thận trọng nhưng Malaysia sẽ có lẽ không kiên nhẫn. Với lợi thế sân nhà và mệnh lệnh buộc phải thắng, Malaysia sẽ tấn công phủ đầu. Họ hiện tại cũng đang duy trì được thành tích chơi bóng khá ấn tượng khi đã duy trì được mạch 3 trận bất bại tại World Cup năm nay. Trong năm trận gần nhất, đội bóng này cũng chưa thua, có 3 trận thắng, 2 trận hòa, ghi được 9 bàn và để thủng lưới 4 bàn. Với phong độ kể trên thì Singapore hoàn toàn có thể tự tin bước vào trận đấu này. Nên lựa chọn tài. Nhận định và dự đoán kèo phạt góc. Trên sàn giao dịch, Malaysia được xếp cửa trên kèo phạt góc tỷ lệ chấp là 0-2 và không khó để Malaysia sẽ tạo ra thế trận một chiều vì họ sở hữu đẳng cấp cao hơn và không muốn về tay trắng. Chưa kể là Malaysia cũng có những cầu thủ chạy cánh đẳng cấp cao cho nên không khó để tìm kiếm được phạt góc. Trong một thế trận khó khăn thì góc là một trong những phương án có thể giúp Malaysia mở tỷ số. Cần biết rằng là Singapore đã đổ bê tông và giữ sạch lưới trước Việt Nam. Nhưng ngược lại thì họ cũng đã không may mắn thua kèo phạt góc. Trước Malaysia, Singapore nhiều khả năng sẽ áp dụng chiến thuật cũ. Nên lựa chọn Malaysia. Nhận định và dự đoán tài xỉu phạt góc Tỷ lệ tài xỉu góc trận này được niêm yết ở mốc là 9, 1 trên 2. Về phần mình thì Singapore chỉ cần một kết quả hòa là đủ điều kiện giành vé tham dự AFF Cup bán kết. Sau 3 lượt trận, họ có hai trận thắng và một trận hòa. Dù vậy thì mọi thứ cũng không hề dễ dàng với đội bóng xứ đảo quốc sư tử. Nên nhớ là Singapore cũng chỉ thắng đúng một lần trong số 3 trận sân khách vừa rồi. Với phong độ kể trên, nhiều khả năng nỗ lực giành vé đi tiếp của Singapore cũng sẽ bị thất bại. Nên lựa chọn cửa tài